Xin chào mình là Ngọc Hoa, rất vui vì được gặp lại các bạn trong những clip ngắn về bộ môn cờ tự động auto chess Đây là cuộc đối đầu giữa anh Tuấn Cơm và cao thủ danh quyên hiện tại khoảng 3.000 điểm. Cả hai đều sở hữu đội hình giống hệt nhau, với 6 assassin kẹp cọc là đội hình TS hiện tại. Mặc dù hai đội hình giống hệt nhau, đó là đội hình thịt trâu gác cọc. Đây là cách xếp đội hình để cao tơ vào bộ assassin, dồn toàn bộ đội hình đứng trên, cọc ở dưới như món thịt trâu gác bếp. Nhưng có vẻ không ổn Hình như đối thủ đang giành lợi thế, đối thủ có lượng đồ cam áp đảo. Anh Tuấn Cơm với lượng đồ ít hơn đối thủ thì không thể chọn cách này để đấu trực diện được. Ok hello anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat trên kênh Game Today. Anh em thân mến, clip ngắn thứ hai làm về auto chat đã được phát hành ở trên kênh qua giọng đọc của biên tập viên Ngọc Hoa. Tôi rất là hy vọng là anh em sẽ thích nó. Và tôi cũng có một cái mong muốn đấy là các anh em xem ở trên kênh qua những cái sọt video đầu tiên Thì anh em đóng góp ý kiến cho tôi nhá Tôi thì luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả những cái ý kiến đóng góp từ phía anh em Tâm nguyện của tôi thì là làm thế nào ấy để cho những cái video sau khi mà phát hành ra thì nó sẽ hay và hấp dẫn hơn video trước Và cái chất lượng của mỗi một video ra thì nó sẽ ngày một hoàn thiện hơn Đó chính là cái tiêu chí ở trên kênh anh em nhá Đấy chứ tôi tôi cũng biết là một khi mà mới bắt tay vào làm một công việc gì đấy ấy, thì đương nhiên rồi Mới đầu làm thì lúc nào nó sẽ có rất nhiều những cái bỡ ngỡ Rất nhiều những cái vụng về Bản thân tôi là một cái người mặc dù đã làm Youtube 3 năm Và trong cái khoảng 3 năm khi mà tôi làm Youtube ấy Thì tôi cũng đã trau dồi được cái kỹ năng nói chuyện Kỹ, cái, cái kỹ năng lắng nghe và tiếp chuyện của các anh em ở trên kênh Đấy Các cái kỹ năng trình bày, các cái kỹ năng nói chuyện cũng như là trình bày nội dung Tuy nhiên là à, nó sẽ phải có một cái quá trình đúc kết sau 3 năm chứ còn trước đây anh em cũng có thể thấy là ngày trước ấy nói chuyện nó cũng sẽ khác bây giờ nó sẽ không hay như bây giờ và nó còn rất nhiều cái vụ về Đấy thì trong cái quá trình 3 năm thì tôi cũng đã tích góp được một chút kinh nghiệm về cái việc nói chuyện Tuy nhiên là uh, đây nó chỉ là nói chuyện theo cái lối văn phạm là nói tức là cái cái cái lối là văn nói thôi Đấy, chứ còn nếu mà nói về mặt là văn viết ấy Và cái mặt là truyền tải qua một cái bản tin ấy à, Nó cần một cái sự biên tập chuyên nghiệp hơn Đấy, nó cần phải có một cái biên tập viên chuyên nghiệp để góp ý Thì cái đợt này tôi có cộng tác với bạn Ngọc Hoa Bạn Ngọc Hoa là một biên tập viên trẻ của báo Pháp luật và đời sống với rất nhiều những cái nhiệt huyết Và bạn đã giúp đỡ tôi rất nhiều về cái việc trình bày nội dung ở trong một cái video ngắn Nó khó đấy chứ nó không dễ đâu anh em ạ Tôi biết là các anh em sẽ có những anh em suy nghĩ là một cái video ngắn nó sẽ rất là dễ làm khi mà nó chỉ có trong vòng một phút thôi Thì nó sẽ dễ làm và nó sẽ um, tốn ít thời gian của cái người biên tập viên cũng như là của những cái người thuyết minh Nhưng mà thực ra thì không phải là như thế anh em ạ Video càng ngắn càng khó làm Đấy để trong một cái khoảng một phút Đúng một phút anh em nhá Quá cái một phút đấy thì không được Quá một phút đấy thì nó sẽ không tính vào là video ngắn Đấy, nó sẽ là chuyển sang cái dạng video dài luôn Vì vậy nên là chỉ trong vòng một phút thôi Toàn bộ nội dung sẽ phải truyền tải trong vòng một phút đấy Không được thiếu và cũng không được thừa bất cứ một cái ý nào hết Đấy và nó lại còn phải hay nữa Chính vì thế nó là một cái gì đấy mà khó đối với tôi Rất khó và cần một cái biên tập viên chuyên nghiệp Khi mà tôi lên kịch bản tôi viết cái kịch bản ra có thể nó sẽ dài hơn Có thể nó sẽ lan man Câu cú nó sẽ lủng củng và không được hay thì biên tập viên Ngọc Hoa sẽ giúp tôi chỉnh sửa những cái lời văn cho nó thế nào nó văn phạm của nó nó chuẩn báo chí nha anh em nhá. Và có một cái khó khăn nữa đấy chính là biên tập viên Ngọc Hoa thì lại không có chơi auto chat. Nên là cũng không biết về auto chat. Chính vì thế toàn bộ kịch bản cũng như nội dung là do tôi viết một cái người mà rốt văn viết anh em ạ <laughs> Còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn lắm anh em ạ Nhưng mà tôi không sao Sẽ khắc phục dần dần thôi nhá mọi cố gắng thì tôi nghĩ là sẽ đều được đền đáp một cách xứng đáng ok và chúng ta sẽ đến với clip ngày hôm nay và ngày hôm nay cũng là một cái clip đặc biệt clip chúc mừng sinh nhật anh em quý phạm là anh em hội viên ở trên kênh sinh nhật anh em quý phạm là vào ngày mùng 3 tháng 11 tuy nhiên trong cái khoảng thời gian đó tôi bận việc gia đình đưa vợ tôi là đi sinh cháu chính vì thế nên là ngày hôm nay tôi mới có thể ra được cái clip chúc mừng sinh nhật anh em quý phạm mong là anh em quý phạm sẽ thông cảm nhé rồi và như thường lệ tôi cũng xin được chúc mừng sinh nhật anh em quý phạm Chúc anh em sang tuổi mới gặt hái được nhiều thành công ở trong cuộc sống Gia đình hạnh phúc êm ấm Và tôi cũng mong là anh em sẽ vẫn ủng hộ tôi trong cái khoảng thời gian tới như bây giờ anh em nhé Trong cái video à, clip chúc mừng sinh nhật của anh em quý phạm Thì tôi có hỏi anh em quý phạm là thích chơi bộ gì thì tôi chơi cái bộ đó Để để coi như là làm cái món quà tặng anh em nhân cái ngày sinh nhật Tuy nhiên anh em quý phạm thì cũng không có yêu cầu tôi chơi cái bộ gì cả Chính vì thế hôm nay thì tôi thấy cái bộ gì mà nó hợp lý tôi chơi anh em nhá chuyện này có vẻ đầu game nó hơi yếu anh em ạ Yếu nhỉ Thì tôi, tôi tôi vẫn cứ vứt cái con gấu này vào tôi câu thôi Nói chung là Nếu mà chơi thì thì, thì cứ câu gấu Bây giờ chơi ở cái kiểu là câu gấu nhiều rồi Bây giờ nó cứ ra gấu ấy anh em ạ Đấy trận này mà hên hên lại ra là con gấu Gấu assassin hay là gấu đá chẳng hạn Thì lại biểu diễn được cho anh em xem Còn trong trường hợp mà không ra gấu thì thôi Bán hết thôi cái việc cái con gấu nó ra ấy Thực ra cũng không hẳn là ra gấu là tôi sẽ chơi gấu đâu Mà cái con gấu nó ra thì chúng ta sẽ được tận 3 tiền đấy anh em ạ 3 đô là một cái gì đấy mà nó rất lớn đấy nha anh em nhá Ù Có thằng Eco trắng Thằng Eco trắng à Chuyện này Thôi anh em ạ Lốt rau này là tôi Chắc là tôi bỏ bài là tôi Eco đâu Phá chơi cái thằng Hàn Quốc anh em ạ Bài này bây giờ nói chung là đánh thì cũng yếu lắm Chưa thấy cái, gì Tôi thì bây giờ tôi đang có ý định là sẽ xây dựng bộ Glacier đấy Thử cho anh em cái bộ Glacier kẹp với cả hóa đá Xem nó mạnh thế nào anh em nhé Cứ cho bài vào Đấy, đến rao cuối sẽ bỏ bài ra cho nó bất ngờ <laughs> Những cái dây cuối cùng chúng ta sẽ bỏ bài ra nha anh em nhé Đấy Thế đối thủ nó mới bất ngờ Ui nhưng mà như này thì thì thì đi <laughs> Mấy rau như này chắc là đối thủ cũng chú ý rồi Nó sẽ chú ý đấy Tôi nhớ đến cái đợt mà tôi đưa vợ tôi đi đẻ Là bắt đầu update cái phiên bản mới Thì có rất nhiều anh em là vào comment ờ, cho tôi Rồi cũng như là là, là gửi tin nhắn ở trên fanpage Là cái bộ uh, Spirit kết hợp với Glacier ấy Là nó rất mạnh Đấy chính vì thế hôm nay tôi sẽ thử cái bộ đấy nghe nói là cái bộ đấy là mạnh lắm nó gọi là meta đấy, nhưng mà tôi cũng chưa chưa thấy một khoảng thời gian sau khi mà vợ tôi ờ, về nhà rồi ấy sau đó tôi có lên trên uh, mạng tôi có nghe ngóng thì tôi cũng chưa chưa thấy cái bộ này nó nó có cái gì đấy nó là meta cho lắm phải nói thật là như thế nó cũng chỉ gọi là mạnh gọi là chơi tạm ổn thôi có thể là do là là là là cái cái cái cái cái khoảng thời gian đầu ấy của cái đội hình ấy cái cái cái form lúc đầu ấy có vẻ như là nó không được khỏe ở giai đoạn đầu game cho lắm Đấy, đầu và giữa game có vẻ hơi toang Chứ còn nếu mà đến late game thì cứ rất có thể là nó sẽ rất là mạnh đấy Rất là mạnh Có thể là còn vô địch, vô đối Đấy nhưng mà vấn đề là, là có sống được đến lúc mà ra được cái con uh, con Light Spirit không Có ra được Secret Lancer không Thì cái đấy là nó là cả một vấn đề hai con 5 đô anh em ạ hai con đều là 5 đô và thậm chí là còn phải lên 5 đô hai sao thì mới gọi là chơi được thì thì tôi phải nói thật với anh em là cũng khá là khó khó chơi nó cũng giống như là cái bộ Glacier kết hợp với cả con súng ấy Glacier Hunter ở level 10 Đấy, súng 3 sao là quẩy hết Rất mạnh Tuy nhiên là nó phải lên được 3 sao và nó phải lên được 10 Đủ bộ Đấy thì cái cái bộ này nó cũng thế 6 Glacier, 4 Spirit đánh ở level 10 Rất mạnh Tuy nhiên là tôi cũng cũng chưa biết là cái giai đoạn đầu là thì phải đánh như thế nào khi mà chúng ta khá là yếu Nên là chắc chỉ cô thôi anh em ạ rồi bỏ bài ra rồi Ui mày quá gặp cái thằng, có chuỗi rồi Hay thế nhờ cắt chuỗi được của cái thằng Eco Được đấy Rồi Mà bây giờ tôi cũng chưa biết làm nào Tôi có thể ờ, bỏ bài vào và tôi giữ máu ở đây Nhưng mà hiện tại thì anh em cũng thấy là đội hình này rất yếu Không có đam Không hề có đam luôn đấy Mua con Eco này Như này liệu có ăn được quái không Kẹp Spirit vào thì chắc là tôi nghĩ là cũng sẽ ăn được quái thôi Tôi cũng đã lấy cái, những cái món đồ cho cái con Deflector rồi Hy vọng là Deflector sẽ đủ đồ để có thể ăn được quái Kẹp vào hai Spirit Spirit bây giờ được cái là nó có cái tăng cái tỷ lệ đóng đá lên Ở hai hai con Spirit kết hợp với nhau ấy Là chúng ta sẽ có 35% cơ Nó hơn ngày trước Nên là tôi nghĩ là, là, là cái round này thì chắc là tôi sẽ ăn được đó <clears throat> Đen lắm thì không hỏa đá thì mới không ăn được Hay quá Hỏa đá là hai giây đấy nhá Được hỏa đá hai giây đấy không ít đâu Ui tôi chết tôi rồi Sợ lém con đấy rằng sao Được không vậy Ui ui không được đâu Được được được được, được. Không Chết rồi. Được được được được được được được được được được. Được được được, may quá anh em ạ. Tôi cứ tưởng là, là lém cái con kia đằng sau là cái con con quái to ấy, mà ra đằng sau là nó ba con nó đấm thì nó căng lắm. Đấy nhưng mà đồ chán quá anh em ơi. Đồ này không ổn. 6 Glacier đúng không? <clears throat> Cho hai con Eco vào luôn Mặc dù là chúng ta bây giờ chúng ta không còn có như ngày trước là sẽ có cái uh, cái cái thuốc máu khi mà chúng ta bị thua quá 8 con. Khi mà chúng ta mất 8 máu thì chúng ta sẽ được cái thuốc máu thì bây giờ không còn nữa. Tuy nhiên là nó sẽ có thêm một cái cọc với 1000 máu ở đây để nó làm tăng cơ và nó gây uh, thêm một cái lượng đam giúp cho những cái con ở trên bàn cờ nó tăng đam to hơn, đánh nó khỏe hơn rao mấy cái rao này thì tôi nghĩ là chưa thể nào mà có thể là, là, là chúng ta đánh được chuỗi thắng đâu anh em ạ à, bài còn yếu lắm cái đội hình này này nó cần có một cái con berserker đấy berserker mà lên được hai sao sớm thì mới chơi được đánh chuỗi thắng được còn nếu mà không có berserker thì chắc là chỉ có eco thôi tôi cũng nghĩ là cái cách vận hành của của của của cái bộ này này thì thực ra là tôi vẫn chưa lắm được cái cách vận hành Đấy, tôi mới chỉ biết là cái đội hình nó form ở cái giai đoạn cuối game là như thế nào thôi Chứ còn cái quá trình mà xây dựng ấy Làm nào để có thể là không phải eco đánh chuỗi thắng Mà vẫn đánh được cái bộ này ngon nghẻ Đến giai đoạn lết game còn nhiều máu Đấy, không phải coi như là đốt máu giai đoạn đầu game để, để, để kiếm tiền form bài Thì đấy nó mới là chuẩn anh em ạ Thế nên là anh em cũng Cái này chỉ là gọi là clip Là tôi chơi để anh em tham khảo thôi Chứ anh em Tôi nghĩ là như này thì anh em đừng có chơi theo nhá không ổn đâu Tôi thấy không ổn Cứ chơi mà phải eco như này là không ổn rồi Đấy Chơi là không phải eco Khi mà chúng ta biết được cái cách xây dựng Cái đường lối xây dựng chuẩn Giai đoạn đầu game thì không bao giờ phải eco như này Nhưng mà chơi như nào thì tôi vẫn chưa biết Anh em nhá Ngoài cái việc là nếu mà có một con Berserker 2 sao sớm Mà chúng ta có thể form được 4 ờ, Glacier vào Có Berserker 2 sao sớm thì kẹp thêm được vào hai con bit hoặc là kẹp thêm vào con gấu bit hoặc là kẹp thêm vào ba warrior thì tôi nghĩ là giai đoạn đầu game là có thể ổn được Đấy, nhưng mà nếu mà giả sử như trong cái giai đoạn đầu không có Berserker thì sao? Phải chơi như nào đây? Đấy, thì tôi đang có cái suy nghĩ là nếu mà không có Berserker thì ví dụ như là ra một con Fallen Witcher chẳng hạn Fallen Witcher thì cũng có thể là kẹp vào bốn Glacier đánh Fallen Witcher uh, lên level 8 Rồi lúc đấy thì bắt đầu form dần Kiếm Berserker thay vào thì tôi nghĩ là nếu mà có Fallen Witcher thì cũng có thể đánh được chuỗi thắng Nhưng mà nếu mà không có cả Fallen Witcher thì sao? Đấy, tức là chơi một cái đội hình hoàn toàn khác Chơi một cái đội hình mà ví dụ như là chúng ta sẽ phải chuyển từ một cái bộ nào đấy sang cái bộ đó một cách luật nhất Đấy, khỏe nhất có thể thì chúng ta sẽ chơi cái bộ nào Thì tôi thực ra là đến bây giờ tôi vẫn chưa biết Thế nên là chắc là cũng phải một cái quá trình nghiên cứu chơi thì mới biết được Còn đây là tôi chơi theo cái... Um, uh, giới thiệu của các anh em ở trên kênh thôi Các anh em có confirm là cái bộ này ở late game nó mạnh lắm Đấy thì tôi chắc là tôi sẽ form dần về cái bộ 6 Glacier kết hợp với cả 4 bốn con Spirit <clears throat> Anh em nhá Nhưng mà tôi thực ra tôi uh, Sau khi tôi tôi, tôi tôi tôi tôi thấy các anh em bảo mạnh ấy Thì tôi có, có, có xem cái đội hình thì thực ra thì Theo đánh giá chủ quan của tôi nhá <clears throat> thì đúng là nó thật sự là nếu mà lết game ấy, siêu lết thì nó mạnh thật nhưng mà để mà lên được cái cái cái đội hình như thế thì nó quá khó nó cần có cái con ờ, Light Spirit rồi nó cũng sẽ phải cần là có con Secret Lancer đấy ngoài hai con đấy ra thì cũng phải nói chung là bởi vì đủ bộ mà 6 Glacier thì bây giờ chơi fake đúng không thì không có Secret Lancer ok đấy nhưng mà nếu mà chơi uh, chơi chơi Spirit ý, mà không có cái con còn con uh, ờ, con Light Spirit thì nó rất yếu, phải nói thật là như thế. Mà tôi còn thấy là trong cái bộ đấy nó còn phải có cả con Dark Spirit cơ. Dark Spirit để kích hoạt cái bộ Warlock. Nếu không thì chơi với cái bộ những cái bộ như là 9 Warrior thì vẫn chết anh em ạ. Nói chung là vẫn chưa ăn thua. 9 Warrior mà ví dụ như Secret Lancer mà gặp 9 Warrior thì dễ toang lắm nếu mà không có hút máu. Đấy, không có đồ hút máu, không có kích hoạt quy uh, ờ, không Warlock. Không kích hoạt Warlock thì nói thật là nếu mà chơi Scarlet Lancer thì không khác gì là tự sát cả Rất giống như là tự sát Đấy, Scarlet Lancer 2 sao thì, thì full đồ thì may ra mới đỡ được cái bộ 9 Warrior Chứ còn Scarlet Lancer ấy mà đã một sao rồi Lại còn không có đồ, không có hút máu thì chỉ có vào là coi như là khoảng 3 giây sau thì là bay màu thôi Chết rất nhanh Với một con Scarlet Lancer mà gặp cái bộ Warrior thì bay màu rất nhanh Đấy Thế nên là cái đu, cái bộ đấy nó cần tới ba con 5 đô hay sao? ba con 5 đô hay sao đấy anh em ạ. Tôi tưởng tượng ra cái line up đấy nó phải gọi là vãi lúa luôn. Khi mà form được như thế rất khó. Còn giai đoạn đầu game thì quả thật là nếu mà không có berserker thì cũng chưa biết là chơi kiểu gì đây. Đây. Đấy có Fallen Witcher ở đây này. Nhưng mà bây giờ cái tầm này ra thì quá muộn rồi. Tầm này ra thì Fallen Witcher ra thì cũng có, cho vào thì cũng có, có, có, khác gì một con Berserker một sao đâu. Nó chỉ là một con một sao thôi. Anh em ạ, à, rất yếu. Ở đây có cái hai tia chắc tôi lấy luôn để tôi giữ máu đó. Phải nói là là là cái con con con Fallen Witcher mà một sao ấy ra ở cái giai đoạn mà ra 16 này thì nó không còn có một cái chút tác dụng gì nữa rồi. Đấy mà thôi không sao. Tôi vẫn cứ cho vào thôi. Giữ được bao nhiêu máu thì giữ Dù sao thì một cái con Fallen Witcher 2 sao Thì nó vẫn mạnh hơn là một con Berserker 2 sao Đấy là cái, cái, cái, cái lý do mà Tại làm sao mà tôi vẫn sẽ tận dụng cái con này một chút Chúng ta sẽ tận dụng cái con này cho đến khi mà chúng ta Có được cái con Berserker 2 sao <clears throat> Bởi vì là ở level 8 à, ấy Là chúng ta có thể form đủ bộ là 6 Glacier rồi Đấy, lên 9 là có thể kẹp được vào thêm hai con Spirit Nhưng mà tôi cảm giác như bây giờ là máu tụt khá thấp rồi đấy Mới ra 16 thôi Đây cho con ờ, heo vào thay cho con này nha anh em nhá Heo là sẽ khỏe hơn Ok Rồi Tôi nghĩ là rôn thôi Bây giờ chúng ta phải rôn thôi anh em ạ Máu tụt xuống thấp quá rồi Lại thêm con heo nữa này Water Spirit thôi nha anh em nhá Con này thôi bỏ qua đi Chúng ta sẽ lươi cái con uh, người đá này Con uh, Stone Spirit Stone Spirit và Thunder Spirit thôi Xong rồi lên uh, ờ, 9 nó sẽ là Dark Spirit và con uh, con Fire Con linh hồn nửa Đấy, Fire Spirit Chứ còn những cái con uh, khác ấy Thì thôi Mua là tốn tiền lắm Ra đằng nào thì cũng chưa form được đủ 4 Spirit đâu Phải lên 10 cơ anh em ạ ở, ở 8 chúng ta chỉ chơi kẹp 6 Glacier thôi Máu tụt thấp quá rồi anh em ơi Căng quá nhở Tôi chắc phải roll mạnh ở đao này Ui Heo lên hai sao này Nhưng mà không có slot anh em ạ Thôi bỏ qua đi Tôi tính lại rồi Không có slot cho con heo Chúng ta sẽ roll mạnh Người ta form ngay 6 Glacier thôi Ui đây rồi anh em ơi 6 Glacier đủ chưa nhở Thiếu một con Đây Đủ rồi Rồi bán con này đi 9 con à 9 con Bỏ tạm cái con này ra đã Thì nữa lên 9 nó cho vào Rồi Như này ổn không nhỉ Có cần roll thêm không Tôi nghĩ như này là ổn rồi Chắc không cần roll thêm đâu Chúng ta rao sau roll tiếp thôi À đây Không không Cho con Spirit này vào thay con này chứ Đúng rồi Được ba warrior mà lại còn được kẹp cả Spirit luôn Được ok tí nữa là là cái con rơi ấy là tôi sẽ bán đi đấy kẹp vào hai wizard bán rơi đi thôi đánh ở level 9 thì bán rơi đi thôi nhá đừng có thua nữa nhá cho tôi ăn round này đi được không gặp thằng bít khỏe thế ủa ăn nổi không cẳng quá anh em ơi vẫn thua anh em ạ à. vãi thật Chết rồi, vẫn thua anh em ơi Có bao giờ là bây giờ đến đến hết game là coi như là eco luôn không nhở <laughs> Eco luôn đến hết game thì vãi đái quá Ồ. Roll tiếp thôi nhở Bây giờ áp cấp thì cũng không mạnh hơn Roll đi Tôi nghĩ là phải thêm đấy Berserker 2 sao thì may ra mới có cửa Tiếp đi Đây rồi Cái tầm này chưa áp cấp được anh em nhá up cấp là hết tiền không luôn ở đâu bắt buộc là phải giữ lại ở 8 và roll form đội hình mạnh đã rồi mới up cấp được không là màu nó tụt nhanh kinh khủng lắm khủng khiếp luôn đấy ở cái thời điểm hiện tại thì anh em cũng có thể thấy là tôi đang đánh chuỗi thua cộng 13 dã man Đội hình này nhá, nếu mà tôi tính ra nó cũng khá đắt tiền đấy nhá Berserker 4 tiền này Skelet Lancer 5 tiền này Light Spirit 5 đô này Đấy, Dark Spirit 5 đô uh, Chưa tính là Grim chắc nhá Có cả Grim chắc, có cả Linh Hồn Lửa cũng toàn là 4 đô hết Đội hình rất là đắt tiền đấy, không rẻ đâu Đấy Nhưng mà đánh thì cũng khó cơ Ui, mày quá anh em hù vía Bây giờ tầm này tôi chắc là tôi cũng có thể là chấm dứt được cái chỗ thua của tôi rồi <laughs> ảo thật đấy 30 máu lượt kèo à chưa được vẫn chưa cơ sở anh em ạ 6 Glacier thực ra nếu mà bây giờ gặp guardian thì có khi nó đẩy phát có khi lại mất được chục máu nữa đấy chưa có cơ sở ăn được đâu Rôn tiếp anh em ơi Tầm này vẫn chưa Đây linh hồn lửa này Chưa được Ít nhất là Berserker lên hai đã Full hai sao đã trong lúc kiếm Berserker lên 2 sao thì chúng ta sẽ kiếm thêm được một vài con nữa. Berserker 2. Phải có Berserker 2 sao thì mới có đủ đam anh em ạ. Cái con Secret Lancer 1 sao ấy nó không có ăn nhầm gì đâu. Cái tầm này mới đam 20 thì đồ chưa đủ để cho một cái con Secret Lancer có thể là gánh kèo được. thật là như thế. Vẫn cần có những cái con ba đô để semi đam gánh kèo. Bây giờ hiện tại ấy, anh em có thể nhìn thấy ở trên cái bảng đam ấy Cái con mà nó đang gánh tôi ấy Nó là cái con Thunder Spirit anh em nhá Con Thunder Spirit là cái con đang to đam nhất Ở trong cái cái, cái bàn cờ này Chứ không phải là cái con đang dồn đồ đâu Cái con Secret Lancer dồn đồ ấy Đam nó vẫn bé hơn cái con con kia Thế này Rồi ghép vào chiến thành ấy, cho an toàn này hơi nhiều những cái món đồ thủ nhỉ Tôi cần những cái món đồ gây đam cơ Mà chưa có Bây giờ lên 9 Kẹp thêm cái con này vào Chúng ta có thêm uh, một con Spirit Và chúng ta cũng có thêm một cái hệ nữa Đấy chính là hệ uh, Saman Hack một con trong cái giai đoạn đầu game Chúng ta sẽ là 9 Nhưng mà thực ra chúng ta sẽ là 10 Khi mà có tranh lệch đối thủ là hơn một con mày quá gặp 9 Warrior nhưng mà thằng này chưa đủ bộ Anh em ạ Mới có 8 War thôi Mà nếu như thế có khi tôi lại ăn cái chuỗi này chứ Ừ được đấy Ui mày thế Học cấp hợp lý May lại còn may gặp cái thằng này sớm Được đấy nhở Tốt quá Rồi Rồi bây giờ lại tích lên 50 đô đã anh em nhá Tích lên 50 đô rồi mới roll Tầm này phải 50 đô rồi roll thôi Bit hai hai nhà bit, hai nhà bit, một nhà 9 war. Nhà 9 war rất may là gặp sớm là chưa form đủ bộ 9 warrior. Ok. <clears throat> Còn cái nhà bit thì có, có vẻ như là là là khá khỏe đấy nhá. Mặc dù là nó đang ở bét bảng với 17 máu nhưng mà cái thằng Hàn Quốc là nó khỏe rồi đấy. Phải hết sức cẩn thận. Có nên lấy cái cấm đánh luôn không nhở? Tôi đang tính đến cái việc lấy một cái cấm đánh Ui thằng này cũng kinh này Thằng này căng này Thằng này tôi lại mất một đống máu rồi Ôi giời Không ổn không ổn Ui ba sao Lắm ba sao thế Cũng đen ba sao rồi kìa Chết rồi Chuyện này có vẻ không ổn rồi anh em ơi Đấy Khó lắm chứ đâu có dễ đâu Mà cái bộ đấy là nó không sợ cái bộ Spirit đâu anh em ạ Nó không hề sợ nhá Nó không hề sợ cái bộ Spirit anh em nhá Bán con rơi đi Bán rơi lấy slot Ok Không cần rơi nữa bởi vì là chúng ta đủ bộ rồi mà Kích hoạt quy giạt Phải kích hoạt quy giạt ấy để lấy cái combo anh em ạ Grim chắc vẩy mực Sau đó thì có combo hóa cóc Với cả combo ờ, lọc cọc của con Doctor Nó sẽ giúp chúng ta tăng cái độ khống chế ở trong cái trận đấu Nó mới khỏe được Ủa ôi cái thằng bít to chưa kìa Thằng Bít bây giờ đi đấu đẩy từng từng nhà một đấy anh em ạ Sợ thật sự Thằng Bít là, là, là có cái con cây ba sao Ui thằng này 9 Warrior rồi này anh em này Đấy anh em thấy không Skelet Lancer đấm vào tự chết Đấy chính là lý do đấy anh em Tôi mới nói là cái con Skelet Lancer ấy Vẫn không ăn thua đâu Bây giờ là cái con Thunder Speed Nó mới là cái con Nó đang là cái con gánh tôi ấy Con Thunder ấy Anh thấy anh em thấy là đam rất to con người nước này có áp cấp không nhỉ? Người nước cho vào thay cho con uh, Stone Spirit Tạm thời anh em ạ Stone Spirit thì tí nữa tôi mới thay vào Còn bây giờ thì tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ chơi con người nước Bởi vì người nước đam nó to hơn Nó mới có khả năng clear được Đấy Gặp những cái bộ như bộ bit ấy thì rất sợ nha anh em nhá Cần có con người nước để nó clear Người nước nó lướt nó sẽ có gây cái lượng đam awe Cái lượng đam awe ấy Nó sẽ giúp tôi clear những cái con đệ ok thế là tôi quyết định là tôi sẽ dùng cái con người nước này rồi sau đó chúng ta chuẩn bị chúng ta lên 10 chúng ta kẹp 4 spirit vào thôi ui gặp ngay thằng này luôn đấy à chết rồi quả này mất nhiều máu ú ui giời anh em ơi hóa cấp được toàn bộ đội hình của địch ui giời hay quá vớ vẩn cắt chuỗi này được thế nhở trời quá là được anh em ơi tuyệt vời ôi giời cái này thì ngon rồi thằng khó nhất qua rồi thế round sau là up được lên 10 kẹp 4 spirit lúc đấy thì chỉ ngại là greater thôi anh em ạ greater là bây giờ là nó lên được 3 sao rồi khỏe lắm đấy, khỏe lắm greater lên được 3 sao rồi có cung đen 3 sao và nó cũng không ngán gì cái bộ spirit chính vì thế là tôi cũng sẽ phải đưa cái con Secret Lancer này lên được 2 sao thì tôi mới ăn được cái bộ đấy cơ 23 máu sẽ ra đi bất cứ lúc nào Tôi bây giờ tôi ngại nhất là Greater và cái bộ uh, bộ bộ Warrior anh em ạ Hai cái bộ đấy mà gặp thì sẽ mất rất nhiều máu đấy Tôi sẽ bị đẩy ở đây là còn 23 máu thôi Rất có thể là một round là bay màu luôn 23 máu là rất thấp rồi đấy anh em nhá Rất thấp rồi đấy Để máu xuống thấp như này là, là một phần là do là cái bộ này thực ra tôi vẫn chưa làm lắm chân lý của nó Chưa biết cách vận hành đâu Tôi mới chỉ biết được cái ờ, đội hình cuối game thôi Bây giờ lấy cái mảnh linh hồn lên cái đao quỷ đây Thực ra chưa chốt được, phải roll đã Roll kiếm co đã anh em Lên 10 đã này Phải Lancer 2 thì mới chốt được Roll đã Đây rồi Linh hồn ánh sáng nhá Light Spirit Bán con này đi người nước là thôi Rồi đủ bộ anh em Chúng ta sẽ uh, có con uh, người nước vào Từ nữa tôi thay lốt cái con uh, Stone Spirit ra Khi mà cái con linh hồn nửa lên được hai sao Đấy Và nếu mà có được Dark Spirit thì chúng ta sẽ thay Thay lốt cái con Thunder Spirit Rồi nếu mà chơi co là cái con Lancer chắc chắn là tôi sẽ không lấy cái cái ba tia đâu Nhưng mà vì là bây giờ chúng ta chuyển được co sang Linh hồn lửa Nên là chúng ta sẽ lấy được cái ba tia anh em nhé, Ok Khá mạnh rồi đấy Hay quá Rồi Thế này có thể coi nó là đủ bộ Celeji Là chúng ta form đủ bộ rồi nhưng mà nó chưa full 2 sao Đấy Nhưng mà với cái cái tầm này thì như này nó là được Nó là gọi là, là ổn Bây giờ tôi vẫn chỉ ngại là cái bọn uh, Greater thôi Greater sang là rất ngại nhá Cái thằng Greater giờ đang rất to Greater giờ đang top 2 và còn rất nhiều máu 59 máu anh em ạ Rất nguy hiểm Thế nào trong tương lai tôi cũng sẽ gặp thằng đấy sớm thôi Làm nào để chúng ta có thể sống sót được sau cái round mà chúng ta gặp Greater đây 23 máu quá ít Bộ Greater nó là một cái bộ siêu đẻ và nó sẽ không bị khống chế bởi cái bộ này đâu Nó sẽ không có cái hiệu ứng Bất cứ một cái hiệu ứng khống chế nào hết Thế là cái con con con uh, ờ, Line Spirit gần như là nó phế khi mà gặp cái bộ đó. Sợ quá anh em ơi. Máu của những cái người phía dưới gần như là có thể chết bất cứ lúc nào. Một trong những cái người đó là tôi, dã man. Ôi rồi ôi, gặp cái thằng ngựa ba này thì đỡ đi đéo được đây. Mẹ vãi đái quá anh em ơi. Ôi rồi ôi, gặp ngay cái thằng ngựa ba nó đẩy cho sấp mặt rồi. Ui anh em nhìn kìa đấm cái con ngựa đéo mất máu luôn. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi anh em ơi. Con ngựa gặp đúng rồi, con con xích thố bất tử. <laughs> Vai đái thật đấy. <clears throat> Đen quá. Ui mà có thằng đi rồi mày thế. Không phải vị trí top 7 rồi anh em ơi. Mày quá, nhưng mà bây giờ thua cả thằng này luôn này. Thua cả thằng ngựa ba, thua cả cả thằng Greater. Thôi thôi thôi anh em ơi, sắp chết rồi, roll hết tiền rồi. Berserker này là hai sao rồi, Lancer một con nữa, một con nữa thôi. Ui, linh hồn ánh sáng này, một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi, con nào cũng được. Hay quá, ra linh hồn ánh sáng. Ui rồi ôi anh em ơi, may quá. Mày. Thế này là là có cơ hội ở đấy. Từ từ nhá, phải phải phải xếp lại đội hình đã. Bây giờ là nó rất nguy hiểm đấy. Phải tách đội hình xa, hai bên không là Greater là úp lồng phát là chết cả lũ luôn đấy. Sợ lắm, không đơn giản cái đoạn này đâu. Sợ quá nhở Bây giờ chỉ cầu trời khấn Phật cho là không gặp cái thằng Glitter thôi anh em à Đừng có cho gặp thằng Glitter nhá Mày quá vẫn chưa gặp Gặp thằng này ăn được chín Wario Ờ à. Rồi không sao không sao Tầm này có thể ăn được Bởi vì tôi là tôi không có dồn đồ cho con Lancer là tôi vẫn có thể ăn được bộ này Đấy anh em thấy không Ui lực chưa kìa Trông lại Speedit Đánh lực thế nhở Đóng đá đến chết luôn Ờ đóng đá đến chết luôn Ui nhưng mà sao con Doom này nó khỏe thế này Ôi rồi ôi anh em nhìn con Doom kìa Ui vai đái thật Con này cũng chiến binh bất tử Mẹ <laughs> vai đái thật đấy Trong cái trận đấu này sao mà có lắm con nó, nó trâu nó khỏe đến như thế nhở Ơ mà sao con Live Spirit này đấm không không không không, không khỏe lắm nhở anh em nhở Đâu hiểu kiểu gì đánh phản chết rồi kìa ui giời ơi tôi tua hết à Thế thì tôi đánh giá cái bộ này nó cũng không mạnh lắm anh em ạ Anh em nhìn thấy là tôi đã có online split 2 sao rồi nhá Trong cái bộ này là nó đã full bộ rồi 6 Glacier, 4 Spirit rồi Nó nó chỉ còn thiếu con Dark Spirit thôi một con Dark Spirit 2 sao và một con Secret Lancer 2 sao thôi Đấy nhưng mà <laughs> cái chỉ đấy nó còn chắc là nó còn lâu lắm Nó còn rất lâu anh em ạ Tôi cũng không biết là đến bao giờ thì, thì, thì, thì tôi mới có thể là đến được cái cái giai đoạn là chỉ có như thế đâu <laughs> Quá xa vời Tôi cho con máy bay nó vào round này đây Có nên cho con máy bay vào không nhở <clears throat> Tôi sợ cái round này ấy, tôi đang có một cái linh cảm Là round này là tôi sẽ gặp thằng Greater Nhưng mà bây giờ còn nhiều thằng quá rồi chưa tính được Xem round này gặp thằng nào Thế là thôi anh em ạ Ủi mày quá mày đấy tôi không bỏ máy bay vào đấy Không trận này toang mất Quá mày Rồi Mày quá lại còn hóa cóc được toàn bộ đội hình nó Và đao này chắc là không để đánh được cái con chiến thần này đâu Tôi nghĩ là bây giờ làm gì có cửa giết được cái con này Không, không ăn được, khó lắm Trời ơi, con này nó rơi vào tầm xích thố rồi thì làm sao đỡ được Cảm giác con A đánh vào không si nhê nhở anh em nhở Đánh đao không, không, không, mạnh lắm Trông khá đuối Đấm vào thậm chí giáp phản nó phản nó ờ, chết rồi Giáp phản phản chết luôn Khó chịu thật sự luôn đấy Quá mạnh luôn Chuyện này là có cái thằng này là cũng là rank queen đấy Thằng này với thằng Donat kia là rank queen nữa kìa Hai thằng rank queen Hai thằng rank queen Những thằng còn lại không biết là rank gì Nhưng mà hai thằng kia là rank queen Tôi biết Hai thằng đấy thì nó có trong top Đấy là biết Tên quá quen rồi <clears throat> Bây giờ thì kiếm mấy con Dark Spirit ra thay cho con uh, Tôi nghĩ là thay cho Stone Spirit thôi Dark Spirit Nhưng mà tôi đang tính cái việc là Có khi nào mà chúng ta phải kẹp 6 hoa đá không Để đánh cái con con ngựa đấy không Nên là tôi vẫn vẫn sẽ là giữ lại cái con con con Thunder anh em nhá Khả năng là sẽ phải kẹp 6 hoa đá Anh em ạ 6 hoa đá và chỉ chơi 4 Glacier thôi cái tầm này là tôi chơi 6 Glacier để tôi ờ, tối ưu hóa cái cái cái cái, ờ, cái đánh tay của cái con uh, Light Spirit đấy. Đánh càng nhanh thì là cái cái cái, cái đóng đá của nó càng nhiều. Rồi, chắc là tôi lấy cái hút máu thôi. Hút máu trừ giáp anh em ạ. Cái con Light Speed này này Khi mà nó đánh được hai phát ấy Nó chém được hai phát Thì nó sẽ đóng đá đối thủ Đấy chính vì thế là nếu mà đánh, đánh càng nhiều Đánh càng nhanh thì nó sẽ đóng đá được càng nhiều Con này nó sẽ đóng đá đối thủ trong vòng một giây Khi mà đẩy tốc độ của cái con con con line speed này lên Cái tốc độ là trên 0.5 Tức là trên hai phát một giây ấy Từ hai phát một giây trở lên ấy Là nó gần như là nó sẽ đóng đá đối thủ liên tục Đấy Đấy, cái tốc độ của nó là sẽ phải ở dưới 0.5 Sẽ phải đạt được cái tốc độ dưới 0.5 Thì chúng ta sẽ làm được cái điều đấy Tức là sẽ đóng đá đối thủ liên tục Đấy, còn nếu mà tốc độ mà, mà mà cao hơn thì chúng ta sẽ không thể đóng đá được liên tục Ok Đấy, tầm này chắc đóng đá liên tục rồi đấy Anh em ạ Vừa có, đấy anh em thấy không Đấy, không thể nhấc tay lên luôn Bây giờ mới bắt đầu mạnh Vừa lấy là bởi vì làm sao Bởi vì chúng ta thiếu đồ Chúng ta chưa có được cái món đồ gia tăng cái tốc đánh để có thể trên được cái tốc đánh uh, cơ bản của nó lên là ờ, 0.5 Trên được 0.5 thì gần như là nó đối thủ là đứng im luôn Tuyệt vời Đến bây giờ thì chúng ta mới có thể thấy được cái sức mạnh của con Light Speed này Ok Tôi sẽ phải để lại những cái con speed để tí nữa chúng ta kẹp 6 speed anh em ạ Đánh với cả cái nhà Clyde là cần phải có 6 giờ Spirit mới ăn được Bây giờ chỉ cầu cho là không gặp cái thằng Greater thôi Bây giờ ngán nhất là cái thằng Greater Khi mà chúng ta ở đây là chúng ta không có cái gì để chúng ta có thể ăn được cái thằng Greater cả Đấy, bây giờ mà muốn ăn Greater thì chắc phải vứt cái bộ Spirit đi Sau đó thì kẹp thêm mà con máy bay này vào để kích hoạt người lùn Cho cái con Spirit nó đánh xa Chỉ có thế thôi Đấy Đánh xa thì nó đỡ bị úp lồng hơn Chúng ta đứng ở góc chúng ta đánh Tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải giữ lại con máy bay này đấy Coi như là chúng ta sẽ phải giữ lại hai con Đấy vừa giữ lại máy bay Vừa phải giữ lại Spirit nữa Ui gặp thằng này luôn này Chết rồi Ăn nổi không Ôi rồi ôi anh em ơi úp lồng được rồi Đi rồi 16 máu có đi không nhở ok ok ok ok ok ok ok ok ok được được được được được được được được may quá anh em ơi mày quá mày quá anh em ơi Tôi xong rồi Được quá Tôi cứ tưởng là đi luôn Thế mà rồi coi như là có một cái combo rất đẹp Trên vị trí của cái con Grim Kẹp với cả con con con Doctor anh em ạ Thế con Doctor nó tung ra một cái quả lọc cọc Phải nói là perfect luôn Khiến cho tôi có thể vẫn sống sót được qua cái round này Vãi đái thật đấy Ôi, mày thế. Còn những cái thằng nào đây? Vẫn còn thằng Clyde, vẫn còn thằng 9 Warrior và một thằng Egosit nữa. Cái thằng Egosit chưa gặp. Vậy là round tiếp theo chúng ta rất có thể chúng ta sẽ gặp thằng Egosit ở cái round thứ 33 này. Egosit thì hiện tại thì chưa có gì đáng ngại cả. Tôi nghĩ là vẫn có thể ăn được. Egosit tầm này thì chúa quỷ phải hai sao cái thứ cơ. Egosit Witcher cái bộ này thì nó có khống chế khá nhiều Nên là những cái bộ mà đánh tay nhiều ấy Đánh tay vật lý nhiều thì nó cũng hơi ngại cái bộ này Trừ cái bộ Glitter thôi Còn những cái bộ đánh tay nhiều thì nó sẽ ngại cái, cái bộ này lắm Đấy còn những cái bộ mà mà mà trâu chó ấy Thì nó lại cũng không sợ cái bộ này lắm đâu Những cái bộ trâu lì như là cái bộ Warrior hay cái bộ uh, Clyde Nó có full đồ ờ, tăng ấy Full đồ tanker như là cái con ngựa hay là cái con Anh em thấy là có con Doom và lấy là cũng như gần như là bất tử luôn có những cái món đồ mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ không thể giết được bọn đấy đấy chính là cái ờ, gậy như ý bây giờ đang thiếu gậy như ý anh em ạ mà trận này lấy đâu ra cái gậy như ý để mà mà ăn được cái bọn đấy ra? đây rồi exit đây rồi nhưng mà exit này là nó, nó bán cái con ấy rồi tôi vừa nhìn thấy là có con con đấy cơ mà nhỉ exit này là, là nó bán cái con full witcher rồi ô hay quá thế thì vẫn ăn được tôi tưởng là nó chơi exit witcher cơ nhưng mà nó lại chơi là exit rồng Thế nên là bây giờ tôi vẫn có cái cửa ăn được thằng này Cái thằng Don As nó bị Cái thằng Guardian nó đẩy thì phải đúng không 19 máu luôn kìa Ù vãi đái luôn Được đấy Được đấy được đấy Bán con ờ, nào nữa đây Tôi nghĩ là tôi sẽ bán cái con uh, Cá lông Hay lóc lại nhỉ Thực ra Calong 2 sao Calong 2 sao thì cũng chơi cũng ngon Bán con này đi Ok Từ từ đã Tí nữa tôi tìm lại được Cứ từ từ anh em ạ Bây giờ máu ở những cái thằng ở dưới ấy Tính từ cái thằng Don ask kìa nó top 2 Và nó còn 20 máu Còn những cái thằng ở dưới ấy, coi như là Có thể là sẽ bay màu bất cứ lúc nào Anh em nhìn anh em có, cũng có thể thấy Tất cả đều có thể bay màu trong round sau Ngoại trừ cái thằng Warrior ra thôi anh em ạ Có những cái thằng ở dưới Tôi lại nhìn thấy cái thằng ngựa đấy chưa chắc đã ăn được thằng Warrior đâu nhá Thằng ngựa vớ vẩn này còn ờ, gặp Warrior đấm nó sấp mặt luôn đấy Anh em nhìn thằng Warrior rất khỏe rồi Thằng Warrior thì tôi lại ăn được Ờ thế lại ngon quá Ăn được không Kìa anh em nhìn kìa Ui rồi ơi, tôi kẹp con đát khác hẳn luôn Chúng ta có thêm hút máu Warrior cũng bị đẩy 17 máu trong round vừa rồi Rất căng thẳng trong cái trận đấu này Chưa biết được là thằng nào ăn thằng nào đâu anh em ạ Ở đây những cái thằng còn lại nó counter lẫn nhau Đấy tôi thì lại cái sợ cái thằng Greater Sợ cái thằng ờ, thằng thằng thằng thằng, thằng Clyde Nhưng mà tôi lại không sợ thằng Warrior Mà thằng Warrior thì nó lại không có sợ cái thằng thằng Clyde Nó cũng không sợ cái thằng Greater Nó đấm cả hai cái thằng đấy luôn Đấy, anh thấy không? Cái thằng Greater vừa lấy nhá, nó top 2 bây giờ nó đã bị đẩy xuống cái top 4 rồi cái kìa. Ui, căng đấy, căng nó ai anh em ơi. Trận này đúng là căng thẳng. Round 35 và máu của 5 ông đang còn sống sót là như nhau. Bất cứ ai cũng có thể bay màu trong round 6. Ui, thằng này ra được 72 cái này. Ui, vãi đái. Vừa lấy chưa có con 72 đúng không? Đúng rồi. Vừa lấy là nó kẹp con Doom mà mà. Bây giờ nó cho con 72 thì chắc là nó đấm hết rồi còn gì nữa. Warrior mà cho 72 vào thì, thì, thì ngại thằng nào đâu Chúa quỷ hai sao thì thì chắc chắn là cái nhà nhà nhà ngựa là đi rồi, nhà ngựa mà gặp là đi chắc chắn luôn đấy. <clears throat> nhà ngựa gặp là chắc chắn là thua, không ăn được. Kể cả là cái con con uh, xích thố 3 sao thì cũng sẽ phải lát bét dưới cái tay của cái con chúa quỷ thôi. Con chúa quỷ nó chém nhau nó gạt cho ba phát thì cũng lên đường đếm số thôi. <clears throat> Trận này tôi lại không có cái chống hồi máu Nên là tôi chắc chắn là nếu mà Cái nhà Clyde mà solo với tôi ở late game thì tôi thua Nhưng mà nếu mà đánh với cả cái bọn Warrior thì vẫn có cửa ăn được Hy vọng là Warrior nó sẽ ăn được hết những cái bọn còn lại anh em ạ chín Warrior nói thế nhưng chứ còn bây giờ vẫn là rất là khỏe đấy Uy tín lắm Riêng chín Warrior là, là là không ngại cái bộ Gladiator rồi Không ngại cái bộ Gladiator rồi Chỉ ngại là cái, cái những cái bộ như là cái bộ có Dash Spirit thôi Đây Đấy tôi sẽ cố gắng đưa con Dash Speed lên 2 sao Dash Speed lên 2 sao thì tôi sẽ không ngại nữa <clears throat> Đây rồi Ui gặp thằng này hơi sợ nhá <clears throat> Gặp thằng này thì hơi sợ thật Nhưng mà bây giờ tôi có một con Lancer 2 sao Thì tôi có ngại thằng này được không Với cái khả năng đánh nhanh như này Là có thể đóng đá liên tục từ cái con con con ngựa Thì liệu rằng tôi có sợ không Ồ không nhấc được tay lên luôn anh em ơi Ui rồi ơi anh em ơi Từ từ từ rồi lại ăn được thằng này luôn Rồi ơi anh em nhìn kìa 9 Warrior Nó tiến cái thằng thằng Gladiator lên bảng điểm số rồi Ui rồi ơi hay quá Thế là tôi không có sợ bất cứ thằng nào nữa Tôi cứ ngỡ là tôi gặp cái thằng thằng clay là tôi thua cơ Nhưng mà tôi lại không thua anh em ạ Và tôi chỉ sợ cái thằng duy nhất là cái thằng Gladiator thôi Thì thằng Gladiator nó đã bị điểm số rồi nó đã lên bảng điểm số rồi anh em ơi Trời ơi 9 warrior nó đấm cho sấp mặt luôn Round vừa rồi là ba thằng bay màu anh em ạ Và cuối cùng là tôi đã được vào chung kết <laughs> Tuyệt vời Ok <clears throat> Chung kết gặp warrior Ui rồi anh em nhìn kìa con chúa quỷ nó bay xuống dưới nó đứng im luôn kìa anh em kìa Dạ mà ơ nhưng mà tại sao con con, con spirit của tôi cũng bị đứng im nhỉ Light Spirit của tôi đấm cho chúa quỷ đứng đến chết luôn Wow kinh khủng Ui nó đã tiếp cận được vào lỗ đánh gần rồi kìa Không bạn ơi Anh em thấy chưa Căng chưa Mặc dù trâu đấy Trâu thì có trâu đấy Nhưng mà Trâu là một chuyện Nhưng mà làm thế nào để nhấc được cái tay lên để đấm <laughs> Đó là cái câu chuyện khác anh em ạ à. Cái cửa trận đấu này Cửa top 1 là rất cao nhá anh em nhá Cửa sáng đấy rồi Tầm này là Dash Spirit 2 thôi Kiếm con Dash Spirit 2 thôi chuyện này tôi đang tính là có cần là phải kẹp vào 6 Spirit không nhỉ Thực ra là 4 Spirit thì nó cũng là được rồi Đấy 4 Spirit là tôi nghĩ là cũng ăn được ngon nghẻ cái bọn này rồi Tầm này thì đâu có ngại gì mấy cái thằng này đâu nhỉ Anh em nhìn kìa Ui rồi ơi Một lần nữa nhá Lại một cái combo rất đẹp Trời ơi nhìn những cái bóng nó hiện lên kìa Nhìn những cái bóng của con linh hồn ánh sáng nó hiện lên Và tôi cảm thấy là cái round này là đối thủ rất có thể sẽ bay màu với 10 máu ở round này Liệu rằng có thế không? Ui rồi anh em ơi <laughs> Chính xác Trời Đúng là đội hình này rất mạnh đấy anh em ạ Công nhận, tôi công nhận là nó rất mạnh Nhưng mà tôi chỉ công nhận khi mà nó lên được đủ bộ như này thôi <laughs> Và tôi phải nói thật với anh em là trong cái trận đấu này tôi suýt coi như là bay màu Tôi suýt là lên bảng đếm số từ rất lâu rồi Đấy cũng là rất là may